Hello xin chào tất cả các bạn, các bạn có thể thấy mình đã trở lại rồi đây Ôi, như quay video 1080 nó bị giảm FPS quá các bạn Ôi, nó bị giảm FPS quá Đợi một chút xíu đi Mọi người có thể nhìn thấy FPS khá là cao thôi Mình đã quay chế độ 1080 không không, không, không. không đủ RAM Hello xin chào tất cả các bạn, ok các bạn thấy được đấy trời ơi mượt chứ các bạn thì này nó rất là mượt hồi nãy mình quay ờ, một con con nó bị lắc thôi chứ bây giờ nó rất là mượt định bắn ai vậy anh ơi màn hình phải khởi động nó hơi thấp so với lúc mình chơi không có quay màn hình chơi không quay màn ném FK đúng các bạn không nó có con quân vào lớp 10 là nó vượt thôi khi năm chạy cân bản nó không được à? không đủ ram để quay ờ, một con thứ không chứ không là coi như mà xem clip nhất là nét luôn không FAS châm trận cũng khi lên tới 170 luôn kìa à. Ừ, tới 170 không? Châm chính 200 à Tách coi màn hình đi là mấy trăm luôn các bạn mới đổi sang ờ, con cạt cái được tăng gì ta HZ của màn hình lên tới 70 nha các bạn chưa thấy lịch nào đó để trải nghiệm vừa đó khác có giảm xuống bảy mấy thì nó cũng ngược y chang là lúc chín mấy rồi vượt hơn lúc trước lúc trước là mặc dù chơi ờ, cái kia FFK nhưng mà chơi trong cái chế độ ờ, này thì nó khá lắc bây giờ thì nó vượt luôn ok vượt qua bắn nó dễ hít trọt ok vượt qua bắn nó dễ hít trọt theo trải nghiệm của mình suốt trận đấu thì nói chung FFF nó khá là mượt nói chung là cái con cành này khá là ok Anh nói chuyện sao cứ ở ngoài vậy ừ. Theo trải nghiệm của mình suốt trận đấu thì ok, nói chung là nó khá là mượt. Gọi là không có bị giật lát cho lắm, mặc dù FF có lại không cao. Vì uh, có thể là do quay màn hình hay là gì đó, nhưng mà mình thấy nó khá là ok, chơi khá là mượt, nói chung là xử lý bắn rất hiểu được kết hợp và chơi game nói chung là một con cạp này khá là xứng đáng đúng là tiền nào của đấy và bây giờ mình mới phát hiện ra một điều đó là phát hiện ra một điều đó là mỗi máy thì nó thích ứng với một con bluetooth khác nhau nha mọi người ok sau khi mình trải nghiệm xong thì mình thấy khá là ok khá là ok đấy ok nói chung là ok <laughs> không thật ra thì mình có một cái phát hiện mới đó chính là blue status á nó sẽ thích ứng tùy con nha các bạn chứ không phải con nào nó cũng như con nào nó sẽ thích ứng từng con nha các bạn ví dụ như con blue status 64 bit BE á, nó lại thích ứng trên cái con card màn hình kiểu mới còn cái 32 bit lúc trước lại thích ứng trên cái card màn hình cũ của mình nói chung là FPS nó khác nhau khi mình sử dụng cái con đồ họa mặt này sử dụng cái 32 bit đó, FPS nó bị thấp còn khi sử dụng cái card đồ họa lúc trước của mình sử dụng cái 64 BE này á thì nó lại bị FPS thấp nói chung là mọi người nên test từng cái phiên bản ở trong BlueStack clip chú lại là chơi game khá là mượt